phiêu du ta tự phiêu bồng ta ngân ngáp nơi cuộc sống mới ta siêu lòng It should be a boy Năm tháng tôi tăm không phần tư đâu cuộc đời Ta không nói năng mà chỉ chấp nhận của trời. Chỉ sức nam nhi đứng sướng sướng giữa khoảng trời Vô tư lạc trôi Get it, get it, when's your life separation Đừng vào tay ra, get it my time Nếu mày đã có những ngày giờ bốc đói Giúp ta giờ công dân chất cứ lạc quan Để ta định nghĩa cho mày là ai Hàm lỗi những ngày làm sai Không cần đêm thức trăng kệ người đừng có tự mang Ta có những khúc mắc để mà mai I'm a superstar when I play my life Writing down the history to be highlighted Chỉ quan tâm tới những khoảnh khắc hôm nay và trong ngày mai Giờ đồng hồ đã chạy tick tick tock Và ta đi biết định xác mình là Mày là mày là ai Từng làm điều gì sai Mày là mày là ai I'm not the best guy yeah. Mày là mày là ai A star in the sky another last night Sự mai đứng đó làm gì cho đầu óc cứ quay cuồng Hãy có tiếp phía trước còn dài Đừng chừng đám phút giây buồn Đã có những tháng ngày tương lai Tháng ta đâu em mình để say Trai cho âm nhạc được vay vay Để rồi mãi vượt quang yeah yeah chạy Vì tuổi trẻ đã chỉ dừng ở một chỗ như người vốn biết Vậy nhưng lại vì ta sống như một gỗ ta phải tập kép như lợi nó bỏ qua họ thì cứ từ từng bé áp lực gì cho ta vì cái bài đã viết I keep adding yeah keep Ngày ngày ngày bước đi nhanh với sức tinh anh Như thức phim anh hùng ca chỉ làm Những say mê bằng hết con tim Hallelujah Chẳng gì đâu mất để sông sông Lo toan tình duyên Người nào đến thì sẽ đích Một vòng quay vô tư tình tiền I am a superstar when I play my life Writing down the history to be highlight Chỉ quan tâm đến những khoảnh khắc hôm nay Và cho ngày mai Đồng hồ để chạy tick tick tắt Và ta thì biết định đài Sương mai đứng đó làm gì cho đầu óc cứ quay cuồng Thế không tiếp phía trước còn dài Đường chừng đám phút giây buồn Đã có những tháng ngày từng lai thang, Ta đâu em mình để say trai Cho âm nhạc được vay vay Để rồi mãi vượt quang yeah, yeah. I am a superstar when I play my life Writing down a history to be a light Chỉ quan tâm đến những khoảnh khắc hôm nay và cho ngày mai Đồng hồ này chạy Tick tick tắc và ta để hết định xác mưa Bay lên bay lên